Dạ, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì Phước uh, trở lại uh, thăm em Khương bị uh, bệnh uh, hạch lao và tình trạng của em hôm nay thì uh, đang rất là mệt nên uh, Phước uh, tức tốc qua đây để uh, uh, đưa tiền, bàn giao tiền cho gia đình và mẹ của máy thì đang cũng chuẩn bị đồ, uh, đang kêu xe từ thiện lại luôn để cho em ấy nhập viện. Tính là tính uh, đầu tháng mới nhập viện tuy nhiên ờ, bây giờ do tình hình là em ấy ờ, bệnh đó và mệt quá nên mình ờ, chuyển viện luôn à, sáng giờ bé có bị ủa khương bị biểu hiện sao mà chị nó nó mệt cái ngực này nè nó nặng nó đau á dạ. rồi cái đầu nó nó khó thở rồi, rồi, cho sửa sản đi từ sớm giờ cái sửa sản đồ rồi thôi để tới tại vì sửa sản đi hồi 1 giờ cái anh đó điện qua kêu thôi ở nhà có khách một chút đi rồi đi à thì là dạ. em đó em dạ. qua để em nhờ điện qua để uh, qua trao tiền luôn dạ dạ rồi mới sửa sản đồ ở trơn rồi đó đợi giờ đợi uh, xong trơn rồi mới điện xe từ thiện qua tại hẹn có hẹn rồi à. dạ mà chưa có điện nói nói chừng nào có đi thì điện xe từ thiện à. dạ thì giờ bữa nay thì ấy có thiếu tiền vậy giờ thành thật rất cảm ơn mà đi là đã có tại chợ như vậy đó đi điều trị bệnh cho kịp thời yeah. Dạ. giờ thành thật cảm ơn uh, mạnh tùng quân quân giúp đỡ em được số tiền này đang điều trị cho con mau hết bệnh em thành thật rất cảm ơn em không còn gì mình biết mình nói dạ yeah. Ờ, à, liêm cầm giùm anh nha rồi ờ à, đứng nó đi để anh à, qua bên đây anh ngồi luôn nè thì à, hôm nay phước ghé lại luôn nha để à, trao tiền tại vì ngồi ngoài đây ngoài giạc ngoài đây cho nó mát không <laughs> không nực quá à, tổng cái số tiền em nhận được để hỗ trợ cho gia đình mình cho em khương đây là 39 triệu 7 thì em dạ. làm tròn luôn là 40 triệu dạ. thì hôm trước á, em có uh, chích dạ. ra 5 triệu dạ. à, em gửi cho gia đình mình dạ. thì hôm nay thì còn lại là 35 triệu dạ. thì trước khi trao cho gia đình mình thì em sẽ à, đọc cái danh sách mạnh thường quân dạ. hỗ trợ để à, chị à, gửi lời cảm ơn và dạ. tri ân mạnh thường quân giùm em dạ. bây giờ phước xin phép đọc danh sách nha cô chú anh chị dạ. à, đầu tiên á là trong 40 triệu này thì ờ, Phước chích 5 triệu nè 5 triệu trước sau đó thì cái tiếp là của ờ, bạn Hồ Hoàng Phúc 3 yeah. À, triệu yeah. Dạ. em Hà Mộng Dung 2 triệu yeah. Dạ. chị Mùa Xuân 2 triệu bạn ờ, Đinh Hữu Lợi 1 triệu bạn Thái Thiện Phúc 500.000 đồng em Quyên Phạm 1 triệu bạn Hồ Thị Kim Loan 100.000 đồng bạn Yến Ngọc 100.000 đồng thì danh sách nó hơi dài nha nên Phước có thể là đọc lẹ còn cô chú anh chị có diện hồi xem lại clip và à, xem một lần không thấy không nghe thì mình xem hai là hai lần có gì nào mình thấy thiếu sót gì thì có thể liên hệ trực tiếp với Phước à, bạn Yến Ngọc 100 000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh có số ghét cuối là 134 359 100 000 đồng bạn uh, Thanh Lan 500 000 đồng bạn Kim Ngân 100 000 đồng Facebook Mia Ana 200 000 đồng em Nguyễn Quang Hiển 500 000 đồng bạn uh, em Trương Bảo Anh 200 000 đồng em Ngọc Hân 300 000 đồng bạn Quỳnh Trung Hiếu 200 000 đồng em uh, Anh Thư Nguyễn 200 000 đồng Facebook Skincare 2 Highland 2N 100 000 đồng nhà trọ Quy Hoàng 200 000 đồng chị Clover Mai 200 000 đồng em Đường Diễm hay là Dương Diễm Dương Diễm vậy nè 100 000 đồng Facebook Tâm Tịnh 100 000 đồng à, bạn Quỳnh Thị Diễm Kiều 200 000 đồng bé Thành bé Lam bé Senny Cindy 500 000 đồng em A Tiền 300 000 đồng em Kiều Bùi 500 000 đồng chị Hoa 200 000 đồng em Dương Thị Cẩm Duyên 500 000 đồng em Cẩm Nhung 200 000 đồng em Nguyễn Thị Ngọc Nhân 200 000 đồng bạn Nguyễn Nguyễn 500 000 đồng Châu Lê Thái Phong 100 000 đồng em Nguyễn Thị Mộng Trinh 100 000 đồng à, bạn Lai Thị Hiếu Thi 200.000 đồng em Việt Trinh 200.000 đồng bạn Nguyễn Thị Tiết Lê 300.000 đồng bạn Võ qua Võ Ngọc qua Thủy Tiên 200.000 đồng à, bạn Trần Thị Vũ Lan 200.000 đồng bạn Đặng Thị Diệu 300.000 đồng à, bạn Thị Sang 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 27006 100.000 đồng à, bạn Phạm Thị Ngọc Bích 600.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là à, 1353 06 200.000 đồng bạn Trang 100.000 đồng à, CK Nhanh à, 100.000 đồng một mạnh thường quân dấu tên 100.000 đồng à, bạn Mỹ Anh 200.000 đồng bạn Thí Hà Thủy là 200.000 đồng bạn Lý Thị Cúc 200.000 đồng bạn Trương Mỹ Phụng hay là Mi Phụng với 200.000 đồng bạn Lê Thị Thanh Hoài 500.000 đồng à, bạn Cao Ngọc Hương 100.000 đồng bạn Phú Loan 500.000 đồng bạn Phạm Thị Tinh 200.000 đồng bạn Nguyễn Thị Nguyễn Lê Hoàng 300.000 đồng bạn bé 200.000 đồng bạn Nguyễn Thị Kim Xu 100.000 đồng Đinh Hồng Linh 100.000 đồng Nguyễn Thị Ngọc Nhân 200.000 đồng một mạnh thường quân có nội dung là tiền quyên góp giúp đỡ khó khăn 100.000 đồng, bạn Sen 100.000 đồng, bạn Quỳnh Nguyễn Mai Thảo 100.000 đồng, bạn Bích Thảo 100.000 đồng. À, một mạnh thường quân ẩn danh với nội dung là cầu mong em Khương tay qua nạn khỏi 200.000 đồng, Facebook Gumi 200.000 đồng, em Lê Thị Diễm Trinh 100.000 đồng, em Diệu Đức 200.000 đồng. Em Kha Trúc Linh 200.000 đồng, em Nguyễn Thị Thịnh 500.000 đồng. À, bạn Thái Thái Phan 100.000 đồng, Nguyễn Thị Hồng Thi 200.000 đồng Nguyễn Hồng Đào 100.000 đồng à, Linh Quang 200.000 đồng em Kim Ngân 100.000 đồng bạn Trương 100.000 đồng bạn Mai Thị Hương 100.000 đồng bạn Quyền 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 1457 17 200.000 đồng à, C tiền Cần Thơ chị tiền Cần Thơ 300.000 đồng Trần Thị Diệp 200.000 đồng Nguyễn Thị Mỹ Linh 100.000 đồng bạn Bùi Thanh Tùng 200.000 đồng em Cherry Chen 500.000 đồng bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo 100.000 đồng bạn Lê Gia Bảo 100.000 đồng bạn Thanh Hoa 50.000 đồng bạn Lê Thị Úc 200.000 đồng bạn Lâm Thị Cẩm Tiên 100.000 đồng, bạn Trúc An 100.000 đồng, Facebook uh, Thực Nhuận Khiêm 300.000 đồng, bạn Trường Trần Thị Như Linh 200.000 đồng, bạn Nguyễn Tú Khoa 100.000 đồng, bạn Nguyễn Thị Thanh Lan 50.000 đồng, bạn Chim Hoàng Vui 200.000 đồng, bạn Nguyễn Thị Tuyết Lê 300.000 đồng, bạn Nguyễn Hoàng Di 200.000 đồng, một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 714475 50.000 đồng, bạn Bùi Thị Ái Duyên 100.000 đồng, bạn thị Trang 100.000 đồng, à, bạn Trần Phúc Lợi 50.000 đồng, bạn Kim Liên 100.000 đồng, bạn Nguyễn Hồng Hạnh 200.000 đồng, bạn Cúc 100.000 đồng, bạn Vi 50.000 đồng, bạn Kim Dung 100.000 đồng, một mạnh thường quân ẩn danh. À, tôi người theo dõi 100.000 đồng, bạn Lê Kim Hên 100.000 đồng, bạn Nguyễn Hồng Anh 200.000 đồng, bạn Nguyễn Nhật Minh Thu hay là Thư gì đó 100.000 đồng, Nam Mô Di Đà Phật 100.000 đồng, Ngô Hoàng Xuân Lộc 150.000 đồng, Caron Nguyễn 100.000 đồng, Ngô Ngọc Ánh Tuyết 100.000 đồng, em Tô Mỹ Duyên 200.000 đồng, bạn Kim Quanh 200.000 đồng, bạn Lý Sương Tam Tâm gì đó 200.000 đồng, bạn Diễm Nguyễn 150.000 đồng. Một mệnh thường quân ẩn danh với số S cuối là 202708 200.000 200.000 đồng, bạn Thảo 50.000 đồng, bạn Linh Bambo 100.000 đồng, bạn Nguyễn Thị Thanh Tuyền 100.000 đồng, bạn Heo 200.000 đồng, bạn Mỹ Quyền 200.000 đồng, bé Tuyết Vân và Trường An 100.000 đồng, bạn Nguyễn Tiến Nghĩa 100.000 đồng, bạn Quỳnh 100.000 đồng, bạn Mỹ Linh 200.000 đồng, bạn Bích Tuyền 300.000 đồng, bạn Nguyễn Thị Ngoan 1 triệu, bạn Lê Văn Văn 150.000 đồng bạn Lai Thị Hiếu Thi 200.000 đồng Nông Thị Duyên 100.000 đồng Quỳnh Như 200.000 đồng bạn Trần Bảo Long 100.000 đồng bạn Trinh 200.000 đồng bạn Phương Thảo 200.000 đồng bạn Nguyễn Minh Tâm 200.000 đồng bạn Nguyễn Thị Mỹ Thùy 500.000 đồng bạn Nguyễn Thị Phương Loan hay là Phượng Loan 500.000 đồng bạn Phan Quốc Sử hay Su gì đó 200.000 đồng bạn Mai Thị Dân Bình 200.000 đồng chị Quỳnh Anh Thư ở Đài Loan 500.000 đồng một mệnh thường quân ẩn danh với số kết cuối là 08385050.000 đồng bạn Ngọc An hay Ngọc Ẩn gì đó 200.000 đồng bạn Nguyễn Thị Thơ hay Tho gì đó 100.000 đồng bạn bé Nhân bé Khang à, 200 ngàn đồng em Mimi 200 ngàn đồng bạn Phạm Thị à, bạn Phạm Nguyễn Anh Thoại 150 ngàn đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối có số điện thoại cuối là 565306 50 ngàn đồng một mạnh thường quân ẩn danh có nội dung là một bạn xin giấu tên 300 ngàn đồng và cuối cùng là em bù vô thêm 300 ngàn đồng nữa để làm tròn luôn là 40 triệu yeah. Dạ. thì giờ yeah. em sẽ dạ. trao cho gia đình mình nhé yeah. Dạ. rồi để em trao yeah. xong đi rồi chị ha cảm ơn yeah. rồi Yeah. Thì đây là tổng số tiền là 40 nha. Yeah. Thì nãy giờ em đọc cái danh sách rồi. Yeah. Thì uh, nếu mà cô chú anh chị nào ở trên uh, ở trên Facebook á, thì có thể là lên à, Facebook hay là lên YouTube mình nghe lại cái danh sách thì bây giờ là em sẽ gửi cho gia đình mình nha. Dạ. Bữa trước là 40 trừ 5 triệu yeah. là dạ. còn 35. Đây yeah. Dạ. đếm giùm em nha. 1 triệu, 2 triệu, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 rồi tặng chị cộng dây thun luôn dây thun bị đứt nè bị ừ. đứt một cuộc lên ha ừ, thành thật rất cảm ơn bữa nay với có tiền tài trợ dày gắn giúp đỡ cho em số tiền này em bữa nay em điều trị cho con em rất mau hết bệnh về nhà mạnh khỏe cho nên là lo làm sức khỏe lo, lo làm ăn ừ, cho nó mạnh sức khỏe lại có sức khỏe nó ăn cơm nước thì được có thành là có số tiền à, của tài trợ cho được số tiền này rất thành thật cảm ơn dạ. còn không biết gì nói hơn nữa hết dạ thì à, phước cũng à, à, tranh thủ gửi tiền xong à, dạ. để à, hiện tại là xe cấp cứu và từ thiện đang à, tới để đưa em tài đi liền vì em thấy tình trạng đang Ô, quên lộn em khương <laughs> tài là cái anh à, anh, đang đứng quay lộn <laughs> lộn hoài thì à, để xe cấp cứu lại đưa em khương đi liền à, dạ. cho mấy chị à, bệnh rồi cũng à, chúc sức khỏe dạ. chị nha dình sức khỏe nha dạ, dạ. tiền dạ. ở trong bệnh viện giữ kỹ dạ tại vì ờ, nhà cũng đơn chiếc rồi đi dạ. vô bệnh viện nói chung là giữ kỹ tiền nha tại số dạ, tiền dạ. cũng lớn coi chừng bị gạt rồi dạ, hẹn gặp dạ. lại cô chú anh chị vào dạ, clip dạ, sau dạ. à, dạ, để phước xem ơn. cái tình hình của em tài ở quên lộn em khương như thế nào thì phước uh, sẽ cập nhật và báo lại cho cô chú anh chị mong là em ấy uh, vui khỏe dạ, dạ. cảm ơn chân thành cô chú anh chị đã đồng hành cùng với phước uh, dạ. giúp đỡ mọi hoàn cảnh khó khăn bye bye và hẹn gặp lại ạ dạ.